đời lơ đời chung rồi đâu nằm lơ rồi chung rồi vô anh tôi những cái đời chí hướng vượt qua mọi trận chiến đó là điều mình muốn cho đến khi nào đời lơ đời lơ rồi chung rồi đâu những cái một chí hướng vượt qua mọi trận chiến đó là điều mình muốn cho đến khi nào bước một mình trong cơn mưa tôi vẫn cứ là tôi tôi ngày đây năm xưa bão giông vỗ về ngột ngạt lắm khi truyền tình trái ngang dù đời vô đây trong tim mình chẳng đem đời ngày xác định chẳng cần phải nói sống sao cho trọn em nghĩa tình đừng không? Nội dung, nội dung, nội dung lơ rồi rồi xuống rồi xuống rồi lơ rồi lơ rồi xuống rồi xuống anh em người chung một chí hướng vượt qua mọi trận chiến đó là điều mình muốn cho đến khi nằm xuống anh em bên nhau dù thấp hay cao dù có ra sao con mày và tao vừa đôi mươi tôi đã dầm chân ra đời tình nghĩa kéo sân ngang dọc ngược xuôi có khi tôi nhận ra là những câu chuyện ngày qua thời thế đổi thay đời ai nào hay nhanh như vậy một nén hương rằng anh em nguyện luôn chung tình thề mãi bên nhau giao bạn lần thương đau sẽ không bao giờ thay lòng cũng không bao giờ nói không cứ nguy dù nan anh em chẳng hề một lòng than vãn đừng ra tôi bước một mình trong cơn mưa tôi vẫn cứ là tôi tôi ngày đây năm xưa bao dăm vô về ngột sao lưng không có gì nuối tiếc anh em một lần là trong đời này suốt kiếp nhất luôn vũ đỉnh đang truy bắt tay khi gặp gian nguy bạn trả nghĩa tình không để phí có người ra đi thì cũng có người ra đi bên trái mình gục xuống thì mình phải cũng chỉ ly bên dưới mà lên trời thì là kia phân kỳ đằng trước không đồng ý thì về sau có suy nghĩ một lần và mãi mãi nhất trọng cần chỉ đồng ý không có đúng sai mãi mãi nhân quả không có đứng lại tương trợ gặp gỡ đến lúc tương tàn đi chung đỏ đen luôn tương phản tứ phương tám hướng ranh giới chia rẽ khác đường khác hướng nhập quyền anh dương đường sai tư tôi tôi ngày nay nắng xưa bao giấc bùa vây ngột ngàn lắm khi truyền tình trái ngang dù đời vô thế có chết cũng chẳng phản bội ước hẹn một lời khi tốt miệng rồi như dòng thiên bay vẫn cứ lên mây nói muốn bằng trời mây mãi luôn nằm trong tim mình trắng đen đời ngày xác minh chẳng cần phải nói sống sao cho trọn vẹn nghĩa tình Love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love,